Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường ờ, vàng forex tiền tệ ờ, chứng khoán Mỹ tuần từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 10 năm 2020. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần ờ, phục hồi của cậu vàng. Chúng ta dự đoán đúng cái chen phục hồi của cậu vàng. Tuy nhiên, cái vùng bán trên nghìn chín của chúng ta cũng đúng, nhưng có một điều là cậu vàng chưa chịu xuống. <laughs> cậu vàng đóng cửa nghìn chín chúng ta bán ở trên nghìn chín điều này thì xu hướng bán thì phù hợp nhưng mà cậu vàng chưa xuống có lẽ là do cậu vàng chưa lên đủ cao như chúng ta dự đoán thì cậu vàng có thể test lại vùng là 2530 test MA 200 trước khi đi xuống trên H4 nhưng mà cậu vàng của chúng ta chỉ lên cao nhất được 18 à, quay đầu Đó. nói chung là trong tuần thì tuần qua không thể nói là một tuần thành công được nó là một tuần bình thường thôi cũng không thể nói là tuần thất bại vì chúng ta không hề thất bại trong tuần qua cái lệnh bán của chúng ta nó cũng phù hợp mỗi tội nó không đạt kỳ vọng thôi à, tuần qua thì nó có nhiều biến cố nó khá bất ngờ nên chúng ta cũng có thể chấp nhận được một tuần giao dịch như vậy biến cố lớn nhất tuần qua chính là việc ờ, vào ngày thứ năm ờ, tổng thống Donald Trump và phu nhân ờ, cùng được công bố là mắc nhiễm Covid-19 và như vậy từ tuần sau trở đi cái biến số là Covid sẽ lại tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng trở lại thị trường tài chính, chứng khoán cũng như là vàng chứ nó lại không như là hai tháng vừa qua nó bị mờ nha bị lu mờ ờ, bởi vì do các ờ, cái hoạt động ờ, đầu cơ của dưới F0 nó rất là táo bạo, nó đẩy thị trường chứng khoán lên, gây ra sự chú ý, sức hút, sức hút mạnh còn các quỹ đầu tư thì lại tìm đến là thị trường kim loại quý do vậy đẩy lên do vậy cái ờ, việc ảnh hưởng của dịch covid thì nó bị lu mờ nhưng theo cá nhân tôi đánh giá từ tuần từ khi chính thức là từ khi ờ, vợ chồng tổng thống Donald Trump à, nhiễm Covid-19 thì rất có thể những thông tin liên quan đến Covid-19 sẽ lại dần gây ảnh hưởng trở lại thị trường. Còn nói về tình hình dịch bệnh thì chúng ta biết rồi, dịch bệnh thì tiếp tục leo thang thôi giờ mỗi ngày chúng ta có bên trên 300.000 ca nhiễm bệnh số người tử vong thì chưa tăng chưa leo thang tăng theo bạn nhé mỗi ngày chúng ta vẫn chỉ có tầm 6.000 ca tử vong thôi nhưng số ca nhiễm bệnh thì tăng rất nhanh rất có thể trong 2-3 tuần tới số ca tử vong sẽ tăng theo số ca nhiễm bệnh vì chúng ta biết là bây giờ mỗi ngày hơn 300.000 ca nhiễm bệnh thì cũng rất là nhanh 3 ngày là 1 triệu ca nhiễm bệnh rồi Đấy đến thời điểm này còn 2 tiếng nữa mới hết một ngày thống kê cũng đã 310.000 ca rồi nói chung là bây giờ là cứ mỗi ngày là 330.000 ca thì cứ 3 ngày là 1 triệu một tháng là chúng ta sẽ có thêm 10 triệu người nhiễm bệnh à, tình hình về vaccine thì chúng ta cũng biết rồi bây giờ tình hình vaccine nó sẽ rất là mờ nhạt bởi vì là những cái ờ, vaccine công bố bây giờ được thử nghiệm giai đoạn cuối chưa biết bao giờ sẽ được áp dụng và khi áp dụng thì bao giờ đã áp dụng đại trà nên chúng ta cứ chuẩn bị trước tinh thần là Covid-19 sẽ kéo sang năm 2021 còn kéo đến lúc nào chúng ta chưa biết nhưng mà rất có thể là cái tình hình Covid-19 cuối năm đặc biệt là lại vào mùa yêu thích của Covid cái ờ, mùa khí hậu ờ, lạnh và ẩm đấy thì hoàn toàn lại là sự lây lan những cái bệnh truyền nhiễm nó sẽ mạnh hơn lúc đó có thể dịch nó tái bùng phát kinh khủng hơn bây giờ nói chung là dịch Covid bây giờ sẽ là một ẩn số chúng ta lưu ý nhé cái việc tình hình ờ, sức khỏe của tổng thống Donald Trump à, việc cập nhật tình hình sức khỏe của tổng thống Donald Trump cũng sẽ là một ẩn số nhé có thể gây ra biến động uh, thị trường bên cạnh đó thì còn thông tin địa chính trị nữa là cuộc bầu cử của Mỹ còn một tháng nữa cũng là đến ngày bỏ phiếu rồi nói chung là hiện nay thì sẽ có rất nhiều thông tin địa chính trị đan xen do vậy các bạn giao dịch hết sức cẩn thận trong giai đoạn này những lúc có thông tin mạnh và những lúc biến động mạnh nếu đúng chen thì chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận rất nhanh nhưng ngược chen có thể thì thiệt hại rất lớn các bạn phải lưu ý quản trị vốn không nên tham giai đoạn này xét về tình hình ờ, thông tin cơ bản tuần qua thông tin về Nam Farm cũng khá là bất ngờ đại đa số thông tin ờ, tuần qua thì tương đối tốt đặc biệt là thông tin về tỷ lệ thất nghiệp à, tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 8% một cách rất là bất ngờ từ 8,4 tháng trước xuống 7,9% còn tôi thì không bất ngờ về việc số việc làm được tạo mới sụt giảm mạnh tức là chỉ có hơn 600.000 việc làm được tạo mới so với ờ, gần một triệu rưỡi tháng trước việc làm được ờ, tạo mới được sụt giảm thì không bất ngờ nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp thì hơi bất ngờ chính xác hơi bất ngờ và tuần qua thị trường ờ, tài chính cũng phản ứng cũng khá là bất ngờ à, chúng ta biết là cầu vàng thì phục hồi không bất ngờ đấy có cái điều biên cầu vàng phục hồi thì nó chưa được mạnh mẽ như chúng ta dự tính mặc dù được hỗ trợ thêm cả thông tin uh, bất ổn về chính trị ví dụ như thông tin là vợ chồng tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 uh, còn các thị trường ví dụ như thị trường chứng khoán thì diễn biến khá là bất ngờ chỉ số chứng khoán Dow Jones tuần qua lại là một tăng điểm khá là mạnh chỉ số chứng khoán Nasdaq cũng là một tuần tăng điểm tiếp tục là một tuần tăng điểm S&P 500 cũng là một tuần tăng điểm nói chung là tuần qua dầu thì tiếp tục là một tuần xuống ờ, xuống giá nói chung là các tuần qua các thị trường tài chính là diễn biến khá trái chiều và cũng có một chút gì đó bất ngờ chúng ta trở lại với tuần này thì tâm điểm của chúng ta vẫn là cậu vàng cậu vàng của chúng ta hiện nay đã đóng cửa dưới 1900 tuần sau ở ờ, cậu vàng do tuần trước chưa test lên m 200 tuần sau hoàn toàn có thể test lên m 200 cậu vàng có hai vùng có thể test hai vùng kháng cự mạnh vùng thứ nhất là nếu cậu vàng từ 1900 này test trở lên vùng giá 925 930 đây là một vùng rất mạnh nếu cậu vàng vượt qua vùng này thì có thể test tiếp lên vùng 4550 ờ, đây vẫn là vùng ưu tiên canh bán của chúng ta nhé chúng ta tuần tới chúng ta vẫn có hai vùng ưu tiên và chúng ta vẫn ưu tiên ở trạng thái là canh trên bán xuống thôi đó vì chúng ta biết trên chart H4 thì thể hiện gió xuống điều chỉnh và cậu vàng giá thì đang bám đường M200 đi xuống rồi nó thể hiện rõ cái xu hướng trung hạn của vàng sẽ là điều tiếp tục điều chỉnh đi xuống uh, trên chart daily cũng vậy thôi chart daily nếu chúng ta nhìn một chút chúng ta nhìn về uh, Ichimoku thì chúng ta có thể thấy là mây đen Đấy, mây giảm đã xuất hiện và đang có xuống dày lên nó chỉ báo dự báo tương lai xuống giá tương lai sẽ là xuống đi xuống đặc biệt là giá đã xuyên thủng mây rồi hiện nay đang chỉ test lại ở cạnh dưới của mây Đấy. do vậy cái ưu tiên của chúng ta vẫn là ưu tiên canh trên bán xuống đối với cậu vàng thôi còn mục tiêu của cậu vàng thì vẫn sẽ hướng về vùng giá 1.7x ờ, ờ, sẽ hướng đến MA200 trên daily hiện nay MA200 daily đang nằm ở 1734 ờ, nó hoàn toàn có thể kéo lên tầm xung quanh 175x thì tầm đó cậu vàng test về là vừa do vậy cậu vàng thì tôi khuyến nghị của chúng ta là ưu tiên canh trên bàn xuống nhé tuần qua là một tuần cậu vàng không đi đúng theo cái quy tắc năm pha rất có thể tuần tới nó sẽ trả trả lại nó sẽ bù vì tuần qua là cái thông tin nhiễm ờ, covid của vợ chồng tổng thống Donald Trump nó diễn ra vào ngày thứ sáu khá là bất ngờ do vậy có thể đó cũng là một ờ, cái ờ, lực lực đỡ cho cậu vàng tăng giá và không điều chỉnh đúng như dự kiến chiến lược vàng tuần tới chúng ta chỉ ưu tiên canh bán thôi nhá chúng ta sẽ có hai vùng quanh bán quanh 1925 1930 uh, hoặc là 1945 1950 đó hai vùng chúng ta canh bán chúng ta chờ có tín hiệu đảo chiều ít nhất là trên H1 còn hoặc là nếu có tín hiệu đảo chiều trên H4 là tốt nhất thì chúng ta bán là hợp lý nhất còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua một tuần diễn biến khá bất ngờ hiện nay thì chỉ số chứng khoán Mỹ tuần tới tuần qua chúng ta canh bán ở trên vùng 28.200 ờ, 300 thì chưa tới tuần tới nếu chứng khoán lên đây chúng ta vẫn canh bán nha ta vẫn ưu tiên canh bán nói chung chứng khoán chúng ta vẫn ưu tiên canh bán trường hợp nếu chứng khoán không lên nơi chúng ta hoàn toàn có thể bán thăm dò ở quanh 28.000 28.100 đó bán thăm dò một phần đối với chỉ số Nasdaq thì có lẽ nó tạo đỉnh gión chỉ số chứng khoán Dow Jones đấy chúng ta đã khớp lệnh bán ở 11.500 11.600 chúng ta tiếp tục giữ lệnh thôi ờ, Đó, Nasdaq đã bán rồi thì không phải bán nữa cứ giữ lệnh mà ôm thôi đối với chỉ số ờ, SP500 chúng ta canh bán quanh 3.400 giá tiến lên ờ, sát 3.400 3394 95 rồi nếu bạn nào bán sớm là bán rồi đấy còn bạn nào chưa bán chúng ta tuần sau chúng ta hoàn toàn canh bán thôi đấy 33.400 đến 3450 nói chung là chứng khoán thì chúng ta canh bán mặc dù là chúng ta nên nhớ là thông tin ảnh hưởng địa chính trị đặc biệt là sức khỏe tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng rất lớn thị trường tài chính và có thể gây ra những biến động khá mạnh chưa kể là cuộc ờ, bầu cử nó cũng đang tiến đến gần đối với ờ, dầu ờ, dầu thì rõ ràng xuống xuống đã khá là rõ rồi chúng ta cứ canh trên mà bán xuống thôi nhá ờ. việc dầu phục hồi trở lại 41 cũng là dự kiến được trước đó chúng ta cũng dự kiến là bán 41 và 41 năm và chúng ta chấp nhận dừng lỗ ở trên 43 thì chủ bạn nào bán rồi tiếp tục nắm giữ thôi bạn nào chưa bán thì chúng ta hoàn toàn canh nếu dầu hồi trở lại đến quanh 40 chúng ta bán chúng ta có thể rời dừng lỗ về 42 được rồi đối với uh, euro euro thì tuần qua cũng đã lên đúng đến vùng chúng ta kỳ vọng quanh 1.18 thôi Đấy, giá đã lên đến 1.1770 rồi cách một chút so với giá 1.18 của chúng ta giá quay đầu tuần tới chúng ta ưu tiên canh bán đồng euro này thôi đồng euro trên USD vẫn tiếp tục ra thế điều chỉnh à, chúng ta vẫn ờ, canh bán nhưng có lẽ là điểm bán tuần tới nếu giá lên được có lẽ nó sẽ tạo dấu trên cao hơn cái đỉnh tuần trước nó sẽ test được MA 200 đâu đó quanh đây tức là giá hoàn toàn có thể test trend tuần tới gần trend rồi tuần này thì hoàn toàn có thể test MA 200 vượt giả qua trend Đó. vẫn quanh 1.1800 ờ, nói chung là chúng ta vẫn bán quanh M200 thôi xuống ờ, giá đã đi xuống dưới M200 chúng ta cứ quanh hồi trên M200 chúng ta bán xuống thôi AU cũng vậy thôi AU thì tuần vừa qua là một tuần tăng khá tốt của AU AU đã hồi đến 0.72 chúng ta đã khớp lệnh rồi khớp lệnh rồi các bạn cứ duy trì thôi nhá chúng ta tiếp tục duy trì lệnh đã bán thôi bạn nào chưa bán thì chúng ta canh lên giá hồi lên quanh 0.72 chúng ta bán thôi chúng ta dừng lỗ thì như tôi nói thời điểm này dừng lỗ 100 pip chốt lời chúng ta chờ 300 pip AG AG tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục canh nếu giá hồi lên quanh 765 ờ, thì chúng ta bán nhé không thôi ơ gì có lẽ chúng ta không nên giao dịch u gì cũng vậy nó biên độ không được quá mạnh đối với GU GU thì ờ, tuần vừa qua là một tuần tăng giá khá tốt tuy nhiên ờ, mây tương lai của GU đã là mây giảm rồi do vậy chúng ta ưu tiên canh trên bán xuống thôi đối với GU thì chúng ta vẫn tiếp tục canh bán quanh à, tuần này chúng ta sẽ canh bán cao hơn nhé tuần trước chúng ta canh bán quanh 1.3 lệnh bán đã thành công đấy giá lên sát 1.3 quay xuống nhưng mà cũng chỉ xuống 150 pip tuần này chúng ta sẽ đợi giá test quanh MA 200 trở lên như vậy thì chúng ta sẽ canh bán đâu đó quanh 1.3 080 1.31 đấy thời điểm này chúng ta vẫn nên dừng lỗ là tầm 70 100 pip còn chốt lời là tầm 2 300 pip 300 pip đối với GZ GZ thì chưa lên đến điểm chúng ta kỳ vọng bán tuần này chúng ta tiếp tục canh bán GZ ở 138 nhá mây ờ, từ giảm cũng đã xuất hiện và đang dày lên cái việc ờ, giá xuống là đương nhiên còn ờ, đối với thông tin thì tâm điểm tuần này của chúng ta cũng sẽ thứ nhất là sức khỏe của tổng thống Donald Trump nhé sẽ được update hàng ngày thứ hai trong tuần thì chúng ta cũng sẽ lưu ý đến cái phát biểu của chủ tịch Fed và chủ tịch châu Âu ECB đây chúng ta sẽ có là phát biểu của chủ tịch ECB này à, thứ hai là phát biểu của chủ tịch Fed này vào à, ngày thứ ba ngày thứ tư tiếp tục là chủ tịch ECB phát biểu và FOMC họp dạng sáng ngày thứ năm đó, đấy là những thông tin mà chúng ta lưu ý trong tuần những thông tin có thể ảnh hưởng mạnh đến trong tuần đặc biệt là chúng ta lưu ý thông tin địa chính trị và sức khỏe của tổng thống Donald Trump nói chung là thời điểm này từ giờ cho lúc bầu cử thị trường sẽ dao động biên độ nó khá là hỗn loạn nó sẽ có khá nhiều tin bất ngờ nên quý vị tôi chỉ nhắc quý vị ở thời điểm này giao dịch thận trọng cẩn thận quản trị vốn tốt có thể là giảm volume khối lượng đi vì thời điểm này thời điểm thị trường khó chứ không phải dễ quý vị lưu ý nha thị trường chưa rõ ràng một trend gì cả chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công